chơi đi nó giang ơi Hôm nay là ngày 29 tháng 2, 2020 Quay trực tiếp này để 4 năm Facebook nhắc lại Có ngày 29 tháng 2 đấy mấy chị em đi giải đi lên bản chơi đây cô chủ cô chủ đích đương xinh đẹp lúc nào xinh đẹp cho bản làng no ấm và trong chương trình giao lưu hôm nay xin được trân trọng gửi đến quý vị nét văn hóa tâm linh ôi trời hơi tối tối quá dân gian dân tộc khương do tốt cả những cô gái Thái à, tại Ờ vui lắm Tú Quyên à Có chị Đông Chị Đông đang ở đây Vân ơi Vân nợ ảnh trí về người ta mới gửi cho Vân nha Tối quá nhỉ tối chị ạ à, Vì là à, à, ánh sáng đèn kia nó không sáng được Đây các cô gái Thái đây người rất là đẹp ờ, Cảm ơn em Quyên nhá Toàn gái xinh mà tối quá tối quá đường ạ chị à, tang tên em rồi toàn người đẹp xinh thật đấy nhưng mà ánh sáng quá kém không nói thì mấy cái đèn đòi đúng là quay ngược sáng rồi nhưng mà quay ra thì không được vì các cô um, múa ra ngoài này cho mọi người xem mà đấy cả nhà các cô gái thái múa rất là đẹp mỗi tội là à, ngoài sân hơi tối mấy cái đèn này hắt vào chẳng cần sân khấu cũng được múa ra sân này cũng được nhưng mà em phải Thế có mấy cái đèn. mua mấy cái đèn này để đèn hát này ở trên này xuống mới hát bên này mai có đoàn nào không Ngọc Mít ơi để hôm nào mà có chương trình gì chị gọi nhá Tối lắm đường được cảm ơn những tình cảm cũng như những tràng pháo tay cổ vũ mà các vị khách quý, các anh chị và các bạn dành tặng cho chương trình giao lưu gặp gỡ buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa các vị khách quý, thưa các anh chị và các bạn, đến với Hường Lò quê em, đặc biệt là đến với chương trình giao lưu văn hóa nhà sàn hôm nay, các vị khách quý, các anh chị và các bạn vừa được thưởng thức văn hóa ẩm thực của người Thái Hường Lò Nghĩa Lộ với những món ăn truyền thống. Quý vị cũng đã được ngất ngây trong men rượu lá rừng, được đắm say trong những điệu múa dân gian của các em gái Thái Mường Lò. Và trong chương trình giao lưu hôm nay, chương trình rất mong muốn được đón nhận những tình cảm, những phần giao lưu văn hóa văn nghệ à, từ phía các vị khách quý, các anh chị và các bạn dành cho chương trình hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin à, kính mời các vị khách quý, các anh chị và các bạn chúng ta à, cùng giao lưu văn nghệ với uh, một lần ủng hộ trong chương trình của tối ngày hôm nay đây vâng ạ xin mời ờ, các anh các chị chúng ta cùng lên giao lưu văn nghệ với chương trình ạ. chào cả nhà để em hát một cái đã <laughs>